chiếm lại các rồi này được một chú rô phi các bạn ạ rất là tuyệt vời luôn cho một cái dao này cảm ơn luôn đó Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người Hôm nay rất vui được gặp lại mọi người và các bạn Và hiện tại mình đang có mặt tại một cái bãi câu mới các bạn ạ Thời tiết này rất là mát mẻ luôn Hôm nay mình lại à, có thời gian rảnh và sẽ đi làm cái video cho mọi người xem Phía sau mình đây là con đường à, mình đến cái bãi câu mới các bạn ạ Địa điểm mình đang đứng ở đây là ở khu ngã năm Ninh Dương Đây các bạn ạ, đây là con đường à, mình sẽ để xe trên này Và mình sẽ xuống dưới này các bạn nhé Ở đây có một cái đầm nước cũng khá là đẹp Thời tiết ở đây hôm nay cũng rất là nắng và mình sẽ chinh phục những đàn cá ở trong cái ờ, hồ này các bạn ạ đường xuống phía này thì nó hơi khó đi các bạn ạ hơi khó đi các bạn bởi vì đây là con đường người ta đang làm nhé các bạn nhé ra được cái chỗ câu ờ, ngoài này thì cũng khá là thú vị các bạn ạ đây thì hôm nay mình sẽ câu cá ở cái ờ, đầm nước này đi câu cá thì nó cực kỳ là thú vị các bạn ạ và đây à, cũng là cái điểm mà mình sẽ chinh phục những đàn cá đây các bạn hôm nay mình lại tiếp tục ra cái à, ngoài ngoài này các bạn ạ phía trước mình đây là một cái à, ngoài mong rằng là hôm nay sẽ được uh, cá nha các bạn nhé được một con các bạn ơi sản phẩm mới của mình nhé, rất là tuyệt vời luôn một chú cá rô phi các bạn ạ thật là tuyệt vời khi mà đi chinh phục cái đàn cá này nha các bạn ạ vui câu cá này cũng cực kỳ là tao nhã các bạn ạ cá các bạn ạ cá rô phi tự nhiên đây khá là to các bạn ạ Ờ, chương trình hành trình đi ờ, chín đàn cá các bạn hôm nay lại bắt đầu vào một điểm thì à, cái buổi câu ngày hôm nay đối với mình mà nói thì rất là thú vị các bạn ạ nó có một cái gì đó như các bạn là thích hoặc là sở thích ăn một cái món gì đó cũng như kiểu là mình cũng thế đi câu cũng là một cái à, sở thích của mình nhé các bạn thì hôm nay à, trải nghiệm câu cá của mình cũng thấy cực kỳ là thú vị và cực kỳ là tuyệt vời các bạn ạ